Ở các vùng duyên hải gần biển có nguồn nước nhiễm phèn, nhiễm mặn, bồn bể chứa nước bằng kim loại rất nhanh bị rỉ sét, hư hại. Đây là lý do vì sao hầu hết người dân ở nhiều tỉnh thành, tiêu biểu là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải Bắc Trung Bộ, chủ yếu sử dụng bồn nước nhựa. Trong những năm gần đây, nhiều sản phẩm Tân Á Đại Thành dung tích từ 500 đến 2.000 lít như thế này là vật dụng cần thiết của nhiều gia đình tại đây. Về phản hồi của khách hàng đối với sản phẩm của Tân Á Đại Thành là rất tốt. Tôi à, gắn bó với Đại Thành là hơn 20 năm, xác định là gắn bó với Đại Thành suốt đời luôn. Khi mua hàng tôi được tư vấn rất là tận tình, cặn kẽ. Tân Á Đại Thành luôn là sự lựa chọn hàng đầu của tôi khi sử dụng sản phẩm bồn nhựa. Theo tập đoàn Tân Á Đại Thành, nhà sản xuất bồn nước nhựa nhiều năm đạt thương hiệu quốc gia, hiện đang nắm giữ 65% thị phần trong nước. Để đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng, mỗi tháng đơn vị sản xuất khoảng 20.000 sản phẩm trong đó dòng sản phẩm mới ra mắt năm 2019 là bồn nước nhựa Plasman có 6 lớp thổi bằng hạt nhựa HDPE thân thiện môi trường, hiện đang được người tiêu dùng ưa chuộng. Bởi nhựa HDPE dẻo dai hơn nhựa LLTPE truyền thống nên chống va đập tốt hơn, có đặc tính độ bền cao, mới lâu, chịu nhiệt điện, chống ăn mòn. Bồn nhựa được thổi khuôn thiết kế hoa văn nhám trông bắt mắt hơn. Với thiết kế 6 lớp thay vì 3 lớp như thông thường, những chiếc bồn nước nhựa này có lớp bề mặt láng mịn, ít bám bụi và bền màu. Có hai lớp chống tiêu cực tím để bảo vệ nước trong bồn, thêm một lớp hạn chế hấp thụ nhiệt giúp ổn định nhiệt độ nước. Một lớp kháng khuẩn ngăn ngừa vi sinh vật có hại xâm nhập vào nước và trong cùng là lớp hạt nhựa vô trùng đảm bảo an toàn cho nước sinh hoạt. Về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nó có cái ờ, quy chuẩn Việt Nam 12 gạch 1 của Bộ Y tế thời gian bảo hành của cái nhãn hiệu đó à, thí dụ như là đối với bồn ờ, Plasman của tập đoàn Tân Á Đại Thành thời gian bảo hành lên đến 20 năm à, người tiêu dùng nên uh, chọn những cái sản phẩm bồn nhựa có cái thương hiệu nổi tiếng trên thị trường chẳng hạn như là cái bồn nhựa Plasman của tập đoàn Tân Á Đại Thành đó được sản xuất với cái công nghệ rất là hiện đại Nhà sản xuất cho biết hiện đang phối hợp với các cấp chính quyền hỗ trợ đời sống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở nơi bị nhiễm phèn, đặc biệt là ngập mặn như Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau. Hiện tập đoàn cũng đang thực hiện chiến dịch phủ xanh miền Tây, đồng hành cùng bà con vượt qua hạn mặn của bồn nhựa plasma. Bên cạnh dòng sản phẩm bồn nước nhựa siêu bền mới cải tiến, doanh nghiệp cũng đang cung cấp nhiều loại bồn nhựa có độ bền cao, được thiết kế đa dạng, đáp ứng nhiều ngân sách. Chẳng hạn bồn đa năng, bồn thế hệ mới, và bồn tự hoại xếp septic. Trong đó bồn tự hoại xếp septic có thời gian bảo hành 50 năm hay còn gọi là bể phốt nhựa, bồn tự hoại thông minh, đang được xem là giải pháp thay thế hiệu quả cho hầm cầu truyền thống, thích hợp cho các hộ gia đình. Đại diện tập đoàn cho biết, với các chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001-2015, chứng nhận BSEN 12566-1 2016 của Anh Quốc, quy chuẩn Việt Nam PSN 12566-1 2016 tiêu chuẩn sản xuất TCCS02 2019. Ngoài phục vụ trong nước, một nước nhựa Plasman và các dòng bồn nhựa gia dụng khác của Tân Á Đại Thành hiện nay cũng đang được xuất khẩu đi nước ngoài.